tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người <laughs> phim vui hả cười sảng khoái trời ơi công nhận bị đuổi việc cái tươi quá trời tươi luôn vậy đó tôi nhớ người ta ai nè về mà khóc lóc rên rỉ chứ bộ trời ơi không có công việc làm sao tôi sống nổi không có công việc mất tất cả ai vậy sao giờ vui vậy em mệt chị quá à. chị không biết gì hết trơn á ta ngồi đây đúng không ta không có thảnh thơi đâu ý tưởng kinh doanh một đầu đây nè bây giờ không quan trọng chị là ai mà quan trọng 5 năm sau chị là ai sao ta không hiểu gì trơn á Không hiểu hả? À. Vậy cũng không hiểu nữa Bây giờ em nói cho chị nghe nè Em mới nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh mới Lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam Trời ơi, ghê vậy ừ, Ghê không? À. Bây giờ một tháng thì chỉ cần bỏ ra vài triệu à ờ. Là tiền lời gấp đôi luôn Vậy hả? Ừ. Hay vậy? Nhưng mà cái cụ thể sao mình mình giải thích rõ xíu được Đây nè, đây nè Có nghĩa là sẽ mở shop thời trang à. Ừ. Dạ. nhưng mà không có bán trên mạng nha à. bán trên mạng là xưa rồi bây giờ không bán nữa bây giờ mình phải nghĩ ra một cái phương thức mới đặc biệt hơn lời chắc chắn một trăm phần trăm em nói chị nghe này mai mốt á chị chỉ cần ngồi ở nhà coi tivi đợi tiền về thôi chị có thấy anh hai không anh hai đi làm suốt ngày à rồi cái gì đi công tác tùm lum là la liên miên hết mà lương có nhiều đâu đúng không đó. Ờ. Ờ. bây giờ mình phải thủ sẵn mở shop thời trang hả ừ. vậy mướn mặt bằng đó phải không trời ơi không có mướn mặt bằng luôn ủa gì kỳ vậy ta mở shop thời trang rồi không có mướn mặt bằng rồi không có bán online trên mạng ủa vậy bán cho ai ủa gì kinh doanh kiểu gì vậy buôn lậu hả gì buôn lậu sao sao cái này là thiên cơ bất khả lộ ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn lá rơi lá rơi rồi khi anh đến nhìn em <laughs> trời ơi thầy hường hả ờ à. ủa làm gì nay thảnh thơi quá vậy đừng nghỉ hả thì đang rảnh nè chà mày hát hò hay dữ ta sao <laughs> nói chung á là công ty đãi ngộ chán quá nên nộp đơn xin nghỉ rồi ủa vậy hả ừ dì có cái hoạch làm ăn mới kinh doanh mới luôn á bây giờ dì nói con nghe nè bây giờ con muốn á làm việc cho cả đời hay là cả đời làm việc ủa làm sao vậy trời con là cả đời con làm người ở rồi thì đó bây giờ chẳng lẽ con muốn cả đời làm người ở con phải thay đổi đi đúng không ủa, thay đổi là sao vậy thì là vậy nè con á là con phải làm những việc mà con chưa bao giờ muốn làm con phải nghĩ đến những điều mà con chưa bao giờ nghĩ đến con hiểu không như vậy thì con mới thành công được vì có một cái sáng tạo trong cái cách kinh doanh mới con nghe thử nha coi thử nó hay không vậy nè chị hoa chị hoa chị, chị hoa trời ơi cái gì đây nói nghe nè vụ gì đây trời, trời ơi dạo này khỏe không khỏe biết khỏe đó nhưng mà thấy cái mặt cũng chưa khỏe lắm đâu nghe nói là tiền tiền học phí tăng cao dữ lắm đúng không Trời em đọc báo đài mà em thấy thương chị dễ sợ luôn á chị Chị vừa lo cho Thảo Nguyên nè Vừa lo cho Thảo Linh nữa Trời ơi chắc là cực lắm đúng không chị Đâu phải tiền học phí đâu tiền bấm tiền cá tiền gạo xăng dầu điện nước cái gì nó cũng lên hết trơn á trời ơi bực mình tôi rầu gì đâu nhìn tôi ngoài nam tươi xanh không đúng mà trong bụng tôi rầu dữ lắm đó đó em biết mà Kiếm đồng bạc nào là tiêu đồng bạc nấy vậy đó, đó trời ơi bởi vậy em em mới tính á rủ chị làm ăn chung với em nè cái này là chiến lược kinh doanh mới của em Hay lắm chị bây giờ vốn á chị bỏ có chút xíu à chút xíu vậy thôi nè mà lời á chị lời lớn thiệt lớn luôn đó rồi bây giờ công việc á không có cần phải đến công ty gì hết mình chỉ cần ở nhà mình ở nhà mình làm việc mà lời quá trời lời luôn còn cái khả năng lỗ là không bao giờ có luôn á chị chị thấy hấp dẫn không phải vậy không phải chắc vậy không chắc cho hùng làm ăn chứ không ừ. mà vốn liếng bao nhiêu mà khi mà chia ra đó là bao nhiêu thì... ha rồi cái có, có chuẩn bị cái gì không từ từ nghe em nói nè bây giờ vậy nè ô cô cô à. cô ủa mặt hết sưng chưa coi coi mặt hết sưng chưa sao mà biết mặt tao sưng mới bơm phải không bậy sưng răng ủa gì sưng răng răng sưng nhất là sưng hết cái mặt luôn hả mới nhổ răng hả ừ trời đất ơi vậy đó hả ờ à, nè nè quên nữa gì gặp cô là hỏi về vụ bà hương nè hương sao trời bà hương như này giỏi quá ha trời ơi mày mới biết hả trời ơi đầu óc giờ bảo toàn là kinh tế không hả trời nó là kinh doanh số 1 vì với nó nè sắp mở một cái shop thời trang lớn thiệt là lớn tại việt nam này hai chị em hùng với nhau xí xí Ủa? xí bà có lộn không vậy hôm qua rõ ràng là ăn hường nè nó hứa là nó kinh doanh chung với tôi nha ha tôi với nó sẽ mở một cửa hàng mỹ phẩm thật là lớn luôn nha ơi bà đừng nghĩ bà người nhà bà thắng thế nha xin lỗi đi khi một ai đó kinh doanh thì phải lựa một người có đầu óc tinh tế và biết kinh doanh như tôi nè trời ơi xin lỗi bà nga con hường là em tôi nó phải nghe lời tôi nó phải hùng với tôi bà ơi bà sao xào tàu lao quá sao hai tàu cô lao bậy được? rồi đó hả hai cô bậy hết rồi đó gì vậy chị hường hứa làm ăn chung với con nè chuẩn bị mở nhà hàng chè tháng tới khai trương đó vậy cái gì mày mà cũng có tiền mà mở quán chè nữa hả con ừ. đâu cần bỏ tiền dì hường chỉ cần làm ăn với con thôi muốn con làm ăn chúng dì hường thôi còn vốn dì hường bỏ ra ủa sao kỳ vậy ừ ủa sao kỳ lạ vậy ta tùm lum vậy trời ờ à, ờ, yeah. kì kì kì ủa mọi người làm gì đông vui vậy ờ đang đứng nói chuyện gì chị nè đi đi sao rồi cái vụ mà hợp tác kinh doanh à, shop thời trang hai chị em mình sao rồi à, ờ còn vụ mà mày bị mỹ phẩm của chị sao rồi chị chuẩn bị tiền xong hết là chờ em thôi đó chị hương con nói với bà con lối xóm ở nhà chuẩn bị đang chạy xe lên đây nè Trời ơi mọi người yên tâm đi bình tĩnh đi Cái vụ mà kinh doanh đa cấp này là do Hường nghĩ ra đó à, Việc không? nhẹ lương cao đảm ờ. bảo lợi không bao giờ lỗ Thôi đi vô ờ, đi vô chị em mình bàn cái vụ mở shop Ôi, không, không, không, đứng lại đứng lại đứng lại Bây giờ nè Làm gì làm chứ làm ăn là phải rõ ràng Bây giờ ba mặt một lời em nói đi Giữa ba người ở đây Em hợp tác kinh doanh với người nào Là cái con Sao vậy Dì Hương thích làm ăn với con hơn Với chị phải không em Chị là chị của em Đúng không thì em phải làm ăn với chị làm ăn với ba người luôn ờ à, sao ờ, là sao vậy là ba người bỏ vốn em bỏ công vậy thôi trời ơi Thiệt. ủa ủa là sao chị thấy em được mà đúng không em à. làm giỏi lắm á ừ. chị cảm thấy là chị không còn hứng thú kinh doanh nữa Ê. chị sẽ đi làm nội trợ thôi Ê. bye bye cưng nha Ê, nè chị không có rảnh à, chị chị em nói chị nghe nè bây giờ chị chỉ cần bỏ vốn thôi còn em làm tất cả mọi thứ rồi mình chia đôi chị thấy em hay không không xin lỗi nha hết tiền rồi thẩm mỹ hết tiền chị nè bye bye à. Ờ. lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy khoan khoan khoan khoan con nói chị điện thoại chút alo má hả ừ thôi cứ tài xế dòng xe về đi thôi đừng lên nữa nha ừ thôi tiền xe con trả cho ừ ê ê ê rồi vậy nha nè sao vậy hả hồi giờ bây giờ gì chỉ muốn làm ăn với con thôi thôi con về về làm ở đợ mẹ nè ly giờ sao ta giờ không có vốn làm sao đây à anh vợ anh ra